Hello, xin chào mấy bạn chào mừng các bạn quay lại trong hậu vlog hôm nay anh em mình à, sẽ à, làm một món ăn à, cực kỳ là ba đạo đó là chính là trứng cút chiên rồi cá chả chiên kèm trứng cút em trứng cút ọp ọp ọp đó chiên nè các bạn cho coi nè đó đó đó đây nè đây anh mình chuẩn bị một trứng cút nào mới đầu tư còn trứng cút 30 ngàn với một cá viên chiên cá viên chiên chứ đâu cá viên cá viên chiên chứ rồi 30 ngàn đây là một chục trứng cút sáu ngàn ờ, tám ngàn mấy cây xiên que gì đó rồi đây ờ, đá nè nướng trên đá chiên trên đá các bạn quyết định là chiên trên đá này dầu hơi nhiều luôn này nước biết nước gì nước đáy con nào vậy what what the fuck bị sứ đó trên đá nè này nước đá nào giờ chuẩn bị xong hết trơn này chuẩn bị rồi bắt đầu được là chơi nào bạn ơi rồi, sạch rồi nè mấy bạn ơi bây giờ là chuẩn bị vô à, cái khúc mà xuyên que nè đó thanh niên đang xuyên que nè ôi không được à, không được thấy cái nhân vật bí ẩn này lên được một mười k xong sẽ thấy được thanh niên này mười mười ngàn like rồi rồi đây nó nhúm lửa luôn nè chuẩn bị nhúm lửa đang nhúm lửa à, một bên nhúm lửa với một bên uh, chuẩn bị uh, đồ ăn đồ ăn đang à, chuẩn bị xuyên qua đây nhóm lửa và những uh, tên anh hai Jimmy Whiskey ô lộn xin lỗi Kim Jimmy đây là cây, và chiếc đầu ghi huyền thoại đó này nhóm lửa này này sạch không để này được để được không sao đâu pha cứ nhóm lửa đi này à, mình à, nướng trên cục đá luôn các bạn đợi cục đá nó so với mình chế dầu rồi mình nướng mình chiên, chiên ở chả chứ không phải là nướng chiên nhớ gõ là chiên các bạn không phải là nướng nha chiên Nướng nhiều quá Nướng quá trời nhiều nướng rồi giờ. nè. Một xí que thành công. Đâu? mấy cục vậy. Xuyên qua xuyên rồi. Đây không lọc trứng cút mà thôi lấy lấy lấy để đại đi. Chặt. Ở đồ kia. Ở đồ kia nó cắn con dạ, dạ. cua cục pha này chứ khùng phải trời pha nó lấy cái chén nó bỏ vô nữa là cái gì vậy ta kêu á chỉ có lỗi cái nào mình à, cũng lỗi hết ừ nó chuyện bỏ dầu đây luôn nè các bạn bỏ dầu đây không biết lạnh gì nữa hơi lấy dầu sao được giờ lấy ra gì nè lấy ra ngoài nè chứ cúc còn nóng luôn nó bỏ dầu vô nữa quả giặt cam binh dịch lộn <laughs> mình luộc chín rồi cái này mắc dầu rồi thấy chưa rồi hơi không đủ dầu chiên nè ăn cắp dầu ăn cắp ăn cắp xíu nữa ăn cắp giá ăn cắp nhiều này ơi được ba xe ba que nè bạn ơi chưa đủ nữa nè được kỳ nó kêu cắp hết luôn đi vậy vậy vậy còn hết xiên que mà dạ. hết xiên que đó hả hết que rồi ừ. trả chục đây chú ơi rồi nhím lửa nè đội tiền ta gì mày tao thiếu tiền thiếu tiền đó mày thợ làm nó lấy thợ em làm kìa thợ làm gì em thợ nó làm đâu mà ai ờ à, là quên mật khẩu rồi phải ờ, không ừ, quên mật khẩu ờ à, tôi biết không quá mà à. À, ơi. mật khẩu không có tao mày nghĩ xài điện thoại con sáng không có tôi khoa là chết luôn hả bà sao được đổi mật khẩu là được dạ chỉ khoa đó dạ anh hai không chỉ khoa đó chạy chương trình máy là nó bị ờ, vô hạn luôn ê nói nghe nè bây giờ chừa hai cây cái cây này của hào với cây của ông phong á à. là để trứng cút đi còn nhiêu hồi mình để lên trải bên chiên luôn chắc mình làm như đây là đủ rồi các bạn ha đây ba ba ba que ba que này với uh, hai que trước cúc nữa là ok các bạn ơi này là to đó nhìn này không biết sao nữa kỳ đấy có về đòi tiền không nè bạn nướng nướng dạ. nướng nướng trên đây nè dạ, để dạ. để đây này nướng nè không biết ăn sao nữa nè rồi rồi đợi nước chấm không biết chấm gì nữa chắc chấm nước chanh quá này chấm nước chanh nó biết sao này ăn tương ớt mình đây ờ, ăn với muối chanh luôn rồi tới rồi nó tới rồi nó đem đồ tới bây giờ tôi chuẩn bị ra xong rồi các bạn ơi còn dư ít nữa nè mà hết xuyên que nên trước định à, nướng sau đây là trái ớt đây trái dầu dầu ăn đây mình nấm lửa nấm lửa và nửa tiếng này chưa chứ chưa thôi nữa cái dầu có nắc cơ các bạn thấy không dầu nắc cơ nè đèn pha nướng này giao nhiệm vụ nơi có đốt lửa không à cũng nướng xong cái mặt coi đây à là đi nè cháy rồi đó bạn bây giờ chưa chưa chưa chín nữa nè bây giờ nó vậy hoài nè như hôm qua tại mưa hổm dài á nó đất nó mưa nó giờ là ba bốn bữa liền là mưa từ sáng cho tới chiều tôi để là từ sáng tới chiều từ sáng tới chiều luôn mưa là không nói chung mà nó chỉ là dứt được năm mười phút hay là nửa tiếng thôi làm bắt đầu mưa tiếp nữa không ngừng nghỉ luôn mưa hoài mưa hoài mưa mãi mưa thật là đáng lòng thanh niên rồi ừ, các bạn nếu mấy bạn nào à, nhớ yêu thích à, kênh trồng hậu vlog thì các bạn nhớ đăng ký kênh nha các bạn các bạn biết kỹ độ của anh đó các bạn đây đây đây Chính là nãy giờ được đá sôi nè bạn ơi Đá xèo xèo xèo luôn giờ bắt đầu chơi được rồi nè Rồi bỏ nước đi thôi Chiên luôn chứ cái này nó không hết đâu ta cục đá này nó sao sao á nghe hết không sao mà hết cùng có mày ngang, ngang không hết ngang đi rồi lại đây hơi nó dọc này nè cứ để đi ờ, để trên vậy sao mà chín ờ, để ngang chắc hết mà hết mà để để hết đi nó nó nó nóng lên cỏ nhưng mà không đủ đâu coi nè nè à, bây giờ nó chiên rồi nè má má khóa không có làm gì được hết trơn trời cài phụ ra đi cài phụ ra đi đừng rửa đừng có rửa nữa cái nước nó sầm sầm xí đúng thì cái nước ăn chết queo đó nước xong á giờ nó vậy rồi à nè bỏ lên chiên rồi nè bỏ bỏ mỡ đi pha sạch từ không ta giờ gì giờ đâu cục đá đen á hả cục đá đen gì đó ý giờ chín mấy cái xiên que luôn kìa cháy luôn rồi đồ mờ lấy cái đũa lấy ơi ủa nó cháy luôn rồi quách rồi heo cháy dầu cho nó đi cặp luôn ừ Để cái đó ra đi ngồi chiên sao đi không có đền nào mà dính được chứ để bên đây nè với bên tắn nè mới dính đây nè chêm nè chêm vô nè ủa nó cháy mấy cây luôn rồi lửa quá trời lửa rồi à, má khối đâu mà đừng cướp để bên lắng nè không có biết nghe để bên đây nè dạ, dạ, đây là dạ. chơi được luôn nè bạn ơi biết làm để cho nó hài không rồi cháy ừ, đây đây mệt quá ra luôn nè chém cây xương que luôn rồi luôn nay chín à chưa chín <laughs> nãy giờ nó bỏ lên nó cháy mấy cái đầu cây xuyên que hết trơn nè cái đầu cây hả nó gì kìa đang nướng mình đang chiên à nó không biết sao nữa đây chín này à, ăn này giờ chuẩn bị ăn này ăn đi nè mấy đứa ơi ăn đi ừ. chưa để, à, để khai vị để khai vị nè đây làm đi ăn này, ăn thưởng thức ăn sao chấm ớt luôn à tôi ăn trước cho trứng cút này các bạn ăn trứng cút trước nè nha em còn ăn lấy chồng lên biết rồi nè bạn ăn thử nha rồi quay miệng đi em được ăn thầy chứ bạn ngon bà ơi đứa miếng chứ được miếng thử nè hao hao người biết ăn nè cho anh hào ăn nè ok ok ăn cưng ăn đi không sao đâu không có cay đâu không sao đâu ừ rồi cho anh nhận xét coi nói rồi ngon ngon con từ màu vậy <laughs> rất ngon rất ngon trời ơi trời như mày ăn mày ăn cưng ăn đi ăn đi ừ đút cho dạ. nó rồi rồi ngon. sao ngon không <laughs> đi hoài ăn bà này bà quay phim nữa nè bà quay ờ, đăng vlog hay sao ghé yeah, <laughs> vô duyên gì nè ăn đi phong ngon không cưng này à, bạn không ai ăn quá wow. đây để mình thử đầu tiên cái này luôn mấy bà ừ. có gì thì mình uh, ăn nhiều cá chảo luôn các bạn các bạn chảo là ngon các bạn ơi nướng nè nướng chín này các bạn nướng giờ lâu lắm á hơi bị cháy đứt mình luôn dao là món hiểm nó dài nó kiếm mà nó ngon nó ngon mấy bạn ngon hả ừ hậu chứ hậu rồi chín giờ này chín ăn đi các bạn ơi. Ok. Dạ. Chín trơn rồi. À, video đến nay là kết thúc nha các bạn. À, thưởng thức cái nhà cũng là ngon lắm rồi, ăn ăn cũng ăn hết rồi các bạn ơi. Rồi à, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ like, subscribe kênh Trầm Hậu Vlog. để để lại ý kiến các bạn trong cái món ăn này các bạn. Này là mấy bạn nào ăn thì ăn thử các bạn. Giờ tôi tôi nghỉ quay tôi ăn. Cảm ơn các bạn đã xem video.